xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kaz của nhóm Double Wish Bây giờ mình ở... Ờ. mình ở số 11A đường Táo Thánh, quận ba này Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Không phải Nhật Bản nha Tại sao mình đến ở đây là lý do là quán này là được giới thiệu trên màn á là top 12 quán bán bóng ngon nhất Sài Gòn mình muốn ăn thử à, bánh Bangkok ở đây nha à, nghe nói là Kuroga người nhà giới thiệu à cũng giới thiệu quán này à người đó nói là siêu ngon á đối với người Kuroga đó bánh Bangkok của quán này là ngon nhất ở Việt Nam nên mình cũng ăn thử nha ok đi thôi nha mấy lời nữa wow. này à, đẹp này. À, hình như là với chẳng hạn mình ăn bánh cúng này nhưng mà cũng phải như này à, cũng nhiều đồ ăn á Entonces, te lo bãi tròn biển nhá Cái này nước mắm nhá Lại Không nữa Ok mình nghĩ là mình tưởng là cái này là cỏ hải cải à nha không phải hai cánh nha tức là một cái dài này cắt, cắt, tắt mềm nữa cầm cầm cầm cầm cầm quá ngon xíu ngon rồi ngon thật trước kia thì Sapa là khi đó là ăn bánh cóng này bánh cóng ít nhá ít bánh cóng bánh cóng đó là ngon nhưng mà đây ngon trong bánh cóng này là có rất nhiều thịt heo này tôm này tôm này cho nên là rất ngon hết ừ ngon à, ngon á thịt Bốn tỷ là có vị nhé vị vị thịt heo này là rất thơm Thơm vị và bên ngoài bánh cổng này là rất rất mềm đó em ăn tô nhãn rất ngon Ui. Ừ. À, các rau này và giỏ là rất tươi nữa ngon Một giờ bốn mươi phút, em chắc chắn này mọi người à, ăn cơm chia rồi á vẫn còn đông người á mọi người chưa ăn cơm chưa hả? Tiếp theo à, lần này mình đã gọi hai món này là một cái là bánh bèo bánh bèo bánh bèo bình thường là không phải như vậy đúng không mọi người ơi cái này là có vẻ là thế nào rồi giống như là pudding à. <laughs> và cái này có hai loại đó bánh này là à, loại bánh này nè một hai á cái là hơi hơi của nó cái là mềm nữa là có nhiều nước này là giống như là mochi nè bánh dài vậy. cái này cũng có là nước cốt dừa nữa Ồ, nè, hơi hơi vị ngọt nữa dễ ngọt nhưng, nhưng mình thích là cái này <laughs> bạn cũng thịt heo này là ngon cái này có hương vị dừa của con hình như là bánh bèo bình thường là nhỏ hơn nữa và mỏng hơn nhá, nhưng mà cái này là bự quá bự quá như là bánh bèo bình thường là không có vị ngọt nhá không có vị nước dừa lắm chắc hẳn là người Việt Nam ăn điều của Hải Nam là từ học võ người Việt Nam người Nhật Bản tối thiệu nhắm bằng này là ở đây biết là bạn cũng à, một Nam thật sự ấn tượng người vội lớp một món min một món min đó là dẻo dẻo một ngoài hai loại dần tại ấp của sẵn ấp không biết rõ nhưng mà chỉ biết là ngon thôi quán này là theo gư gư đó là cuốn kém này theo cà dư cả con chậm chín kém nha chẳng nên là nếu mà mọi người chưa đến đây thì hãy ăn thử là bánh cốm này và bánh béo này chắc chắn ngon và và mình mọi người cho nên là bây giờ mới biết mặt này nào mặt cười bây giờ mình nghĩ là sẽ cảnh lại ở này nha nếu thích video này thì hãy like share subscribe nha bye bye mình là Kazu nha bye bye Yeah.